hôn nhẹ buông chợt anh gặp em giữa phố đông nhìn em xinh thật xinh làm anh cứ hoài mộng vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh là công chúa hay nàng tiên nữ trong người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì anh hay bước nhìn về bên đây có sao lại nhìn về bên này có chăm sự tự do I will make a heart no Where is your love? anh là là ai? giờ giờ này trong trong trái tim em Và người có thấy không? I'm tired. Sao cứ tâm trí? Các bạn có biết tại sao mà tôi phải cố gắng thật nhiều không? Thậm chí gấp 2, gấp 3 lần người khác Đơn giản là vì á tôi thua thiệt ở người ta ở cái ngoại hình Cho nên tôi phải cố gắng Tại vì nếu như tôi không cố gắng á Tôi sẽ không mua được món mình thích Không đi được nơi mình muốn Thậm chí không có được người mình yêu Vì ở trong cái xã hội này á Chỉ khi bạn chết đi Thì người ta mới bắt đầu thương bạn